mà cái idi mag idi yo mà kwa yang mà cái mag idi nhu nyutan gai mà mag idi mag idi do ¡Gracias! Yollarımda